và 30 à, mỗi lô là 5 5 30 thành được 4 lô nha cả nhà như vậy thì à, chúng ta sẽ bán ra nếu mà cách là chúng ta bán ra với giá là hiện tại giá thị trường đang là dịch rẻ nhất là khoảng 1 tỷ 6 thì à, chúng ta sẽ được khoảng 5 à, tỷ mấy 6 tỷ đó cả nhà mà hiện tại chỗ bán rất là rẻ đó là chỉ có 5 tỷ thôi à, thổ cư à, hiện tại thì, thì trên mảnh đất này đang là 160 mét vuông nếu chúng ta lên thổ cư mình cho giá tầm khoảng là 800 cho đến là một triệu trên một mét vuông khi lên thổ cư thì vẫn còn khá là rẻ ạ à. và đây là giá chốt nha cả nhà giá chốt là năm tí nha không có thương lượng nha cái này chủ làm rất là chắc mình cũng có ờ, làm việc với chú và hạ giá cho người chú làm việc rất là chắc cho nên là cái nhà mà ờ, muốn mua thì cứ ờ, liên hệ cho mình và mình sẽ đưa đi gặp chú giá 5 tỷ theo mình thì uh, 5 tiếng vẫn còn rẻ 5 tiếng vẫn còn rẻ mà nếu như mà anh em nào mà có khả năng cắt ra, ra được 4 lô thì cách còn nếu mà mua xe nhà trọ đó như vậy lên thổ cư xe nhà trọ cũng cũng khá là là tốt mình tính trong Bình Vân mà 4 lô mà xây uh, ờ, xây nhà trọ thì sẽ được 4 dãy mỗi dãy thu nhập tầm khoảng là 10 triệu thôi nha à, mỗi dãy thu nhập tầm khoảng 10 triệu thôi thì cũng được 40 triệu hàng tháng rồi và đây hiện tại mình đang đi vào con đường ờ, vào lô đất và đường này gọi là đường đối dưỡng cây xanh thới ho và à, đi nếu mà đi sâu bên trong kia nữa thì sẽ là trường trung học cơ sở thới ho à, như vậy thì à, bây giờ chúng ta à, trước khi vào lô lót chúng ta đi chạy một vòng trong trong khu vực Mỹ Phước Ba này đi chạy một vòng ngắn thôi xung quanh trường và tiện ích xung quanh thôi sơ sơ thôi sau đó chúng ta sẽ quay lại lô đất tốt hơn lô đất của chúng ta thì nằm phía bên tay phải này của của của của mình rồi đó ta nằm ngay vào con đường này rồi cả nhà đang nằm ngay chỗ con đường này rồi ạ nhưng mà hiện tại mình sẽ đi ra ngoài kia mình review ờ, xung quanh cái đã mình review xung quanh sau đó mình mới quay lại lô đất nha à, cái nhà mới mới hình dung được cái nhà ở hình dung được là mình sẽ mua đất và mình sẽ vị trí đất ở chỗ nào thì à, sẽ rõ hơn bình thường thì mình à, quay lô đất thì mình đi ra thì bây giờ mình quay từ ở bên ngoài mình đi à, thấy vào lô đất cho khách hàng nắm hơn và đây là trường uh, trung học cơ sở Thới Hòa những cái nhà phía trước đây phía trước của chúng ta là trường trung học cơ sở Thới Hòa rồi chúng ta để trái một xíu đây thì chúng ta sẽ rơi đi vào ở à, cái nhà thấy ở đây là khu vực 10 Phước Ba khu này là khu L à, kinh doanh buôn bán khá là đông nhà xây tấp nập luôn xây sang sát sang sát nhau à, có công ty rồi, rồi ở đây rất là nhiều à, bên dãy bên đây là trường uh, trung học ừ, cơ sở Thới Hòa à, khá là rộng đúng không ạ ở đây à, hiện tại mình đang đi trục đường này là trục đường D12 nha cả nhà trục đường à, D, D, NL7 NL7 qua bên kia là DG12 mình đang lên NL7 này rồi chúng ta vẹo phải một xíu nha chúng ta vẹo phải một xíu là là mình thấy công trường luôn ở phía trước là cái quán cà phê này cả nhà thấy không ạ rồi ở đây là công trường này Để chúng ta đi uh, như thế này thì cả nhà sẽ hình dung luôn ha đây là công trường à cả nhà thấy không ạ rồi ngày hôm nay là hôm nay thứ hai thì học sinh là cũng đi học hết rồi bây giờ là tầm là à, gần 10 giờ là chắc là các ờ, phụ huynh ờ, đứng ở đón con đây đây là trường học Thế Hòa đây cả nhà thấy không ạ đó là trường học Thế Hòa đây như vậy thì từ vị trí lô đất nó ờ, tới trường học này á, là chỉ vài bước chân thôi nha cả nhà từ vài bước chân thôi và lát nữa mình review tại lô đất á, nó sẽ có con, đường nhỏ đi ra trường à, đi bộ qua tầm mình theo mình đến bước chân thì tầm khoảng là 20 à, 30 bước là tới rồi đó. tầm khoảng 20 bước 30 bước là tới và chúng ta bây giờ chúng ta đi ra bên kia là mình phút 3 này và chúng ta sẽ uh, à, đi, đi đi đi đi về tư phái và về tư phái là nó là cái đường à, NL12 à, đường NL12 là đường chúng ta đang đi còn đường uh, đường về phái đó là đường uh, để mình đường về phá này là con đường NL12 luôn à, NL12 à NL còn kia là DL DL là dọc như cái nhà NL là ngang nha dọc theo quốc lộ 13 mà à, ngang là ngang theo quốc lộ 13 và giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong lô đất ha và chúng ta sẽ quay lại lô đất nha cả nhà chúng ta sẽ quay lại lô đất nha à, cả nhà thấy không đây là tiệm ga này tìm điện thoại Minh Đức này vừa trái cây miền Tây này còn bên đây là nhà sách Thuận Phát này à, khá là nhiều ở đây thì à, ra à, từ vị trí lô đất qua vào à, qua ra quốc lộ 13 á chỉ tầm khoảng 500 m thôi 500 m thôi cả nhà 500 m rồi bây giờ mình về tay trái đây mình vào lô đất nha từ vị trí lô đất này mình từ vị trí vẹo này mình vào lô đất thì tầm khoảng là 200m chính xác là 200m thôi à. ở ờ, cái nhà thấy không ạ phía trước này của chúng ta là lô đất rồi ạ à. rồi đây đây cái nhà cái nhà ở đường đường đường này cái nhà đường này ngày xưa nó là đường đất bây giờ nó làm bê tông rồi này à, cái nhà thấy không ạ à? à lên nhựa hả à ngày xưa là đường đường đường đường đất nha cả nhà đường này là thông ra quốc lộ 13 đó à, thông ra quốc lộ 13 nha cả nhà đó rồi nói chung là mình à, tới lô đất đây mình vay đi đó lô đất vay đây đây lô đất đây lô đất của mình phía trước đây cả nhà đó, lô đất của mình phía trước này đây rồi xuống nha bây giờ mình xuống với lô đất nha và hiện tại mình đang có mặt tại lô đất nha cả nhà lô đất này tính từ cái vị trí mất nha cả nhà đây à, cả nhà hãy xem từ vị trí mất và cái à, xe mình đang đứng luôn ngay bánh sau luôn nha nó có cái, cái uh, cột phía bên trong này này thì tính từ vị trí này vào tới ngay vách cái nhà luôn nha à, tính từ vị trí này nó có cái à, móc từ đây đây này để cho mình à, mình mình mình mình mình mua ra luôn đây này nằm đâu trong này này trong này nó có cái cột móc này người ta cắm cắm máy rồi à, nói chung là từ vị trí này là cái nhà ơi từ vị trí này này hai cái nhà lấy từ cái cây này đây tại mình nhớ cái cây này này ngay bánh sau này của mình này đó thì đi vào bên trong kia 20 mét nha rồi cái nhà cái nhà thấy không vào bên trong kia là 20 m nha tính từ vị trí đó đi vào đó là 20 m sau qua bên kia là 30 m nha sau 30 nha cả nhà sau 30 chúng ta sẽ cắt ra là thành 5 lô à, 4 lô 4 lô mỗi lô là ngang 5 dài là 30 thì 150 mét vuông còn nếu xây nhà trọ thì chúng ta sẽ xây được 4 dãy và thu nhập mỗi tháng là tầm 40 triệu trên một tháng lô đất này thì có 100 m 160 thổ cư và tổng diện tích là 606,4 mét vuông giá bán là 5 tỷ nha cả nhà giá bán 5 tỷ và ở đây thì mình mình mua là mình công chứng ngay liền mua là công chứng ngay liền và khách hàng hiện tại cũng đang cần bán cần bán nhưng mà bán đúng giá chứ còn bán mà à, không đúng giá chú cũng không không bán vì chú là một con chú cũng rất là là là là, là điềm tĩnh đó, mình cũng có làm giá hạ xuống rồi đó, xem thử là như nào mà chú không có uh, có, có, có, có chịu là bán giá thấp hơn mình bán giá 5 tỷ đó. thì có sao mình nói vậy nha nếu mà khách anh nhà muốn mà gặp chú mà thương lượng thì mình sẽ cho gặp chú thương lượng luôn được thì ờ, được thì mình giao dịch đó. rồi như cái nhà thái này và đây này về cái nhà con đường này này con đường này ngày xưa chưa lúc mà ờ, chú mua chú mua nó chính là con đường đất đá sói thôi nhưng mà nó đang làm nhựa và cái con đường ngay chỗ kia lúc nãy á đường lúc nãy đây, cả nhà cái chỗ ngã ba này này đó cái con đường ngay chỗ ngã ba này này cả nhà thấy không ạ đây con đường ngay chỗ ngã ba này này lúc uh, chú mua luôn là cũng là là là đường đất đá sỏi nhưng mà bây giờ ờ, đã làm đổ nhựa rồi và vào bên kia bên kia là có nhà dân và đi đi thông qua bên kia là sẽ là quốc lộ 13 nha thông qua bên kia quốc lộ 13 và đây nếu mà con con đường này đi tháng này cả nhà con đường này đi tháng đi tháng luôn nha để tháng vào bên này xíu này thì nó sẽ là trường uh, trung học cơ sở tứ Hò và trường uh, trường là nằm phía phía này của chúng ta lúc nãy mà chúng ta đi một một vòng á rồi còn nếu mà chúng ta đi uh, chúng ta nhìn thẳng qua bên này à, chúng ta nhìn qua bên kia thì mình đứng tại vị trí này mình nhìn thẳng qua bên kia thì mình thấy luôn cái quốc lộ 13 nha đến từ vị trí này mà đi theo đường chim bay đường này này ra quốc lộ 13 tầm khoảng là 300 mét thôi 300 mét thôi chứ không có nhiều à, nhưng mà tại vì đường này nó chưa thông á cho nên mình phải đi đường này ở đường ờ, ờ, vào gọi là đường cây ờ, sen thứ hò thì mình đi đường đó mình vào tính luôn cái vẹo nữa thì nó tầm khoảng là 500 mét thôi rồi nếu như vậy thì mình thông tin lại lô đất lô đất này có chiều ngang là 20 và chiều sâu là 30 thổ cư là 160 mét có hỗ trợ vay ngân hàng nếu như khách hàng nào muốn hỗ trợ vay và lô đất này mua là công chứng ngày thì đã có số à, số cầm tay